dân phủ nghệ an ờ, hoàng người chân phủ chín trời gươm tiếng trong trong đất chỉ trời đánh đông dẹp mắc việc việc ngoài vinh dòng xin ông hoàng người đi thất bộ để bài thơ lý độ so kim cổ anh hào bút pháp tinh anh quạt nhập thành yên đức hoàng mười bình bút đề thơ an trăm họ thiên hạ ông ta hưởng thai sông lên đỉnh giáp non thần 算。 hoa rồi lại tần ngần ước ra văn nhân hoàng là tài tử sai nhân bước vô trong động tay nâng bước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

kính vua tạng mẫu để các ngõ dâng vào là vào giúp khoan hoàng người sơi ô sơi ô sơi đủ ta ngạt bao la muốn vô đền quan hoàng thực con chẳng biết sao gọi rằng gần hay xa dù đường đi cách chờ sớm hà mà nhấp tấm tim tươi hoàng đồ đường xa cũng nên 不。 đổ cho thành 忘记。 xong việc đời chứng khoác áo vàng hào hoa trang hoàng đèn hoa kết nết mơ màng ngư đầu đồng có ai bằng quan người hai các cô tiên nàng hầu quan hoàng bóng sang cõi trần gian anh quan hoàng trưng tâm cho bắc Trung nam muôn đời khắp nơi nơi cháu con xa назад tiếng đức cũng chẳng có đem mà đi mà đem đi thì cũng chẳng để làm gì cho trời ông mười à, ba nhất tài chiều ơi tối tàn nhưng sớm mai hoàng cho lại đầy cô nàng chỉ sắc ướt mà hương trời tiếng kêu có cô chín rồi sức cứ đầy vơi